Hi, xin chào các anh em, chào mừng các anh em đã quay trở lại với kênh youtube của mình anh em nhé Và trong video ngày hôm nay, mình lại uh, chơi trải nghiệm kiếm tiền trên game có tên là sau 8 game bài đây anh em ạ Và hôm nay mình sẽ chơi trò ở đây là cực bóng đá anh em nhá Rồi anh em chờ tải chờ loát ha Ờ thì đây chính là giao diện chơi của trò cược bóng đá Đó, và vừa nãy anh em cũng thể quan sát thấy là mình cũng đã làm 100 nghìn vào đây để mình có thể chơi nhá và chia sẻ với anh em ý hiện tại 68 lên bài đang có chương trình ưu đãi cực kỳ hấp dẫn luôn anh em nha là anh em làm 100.000 sẽ tặng ngay 50.000 cũng như là 300.000 sẽ tặng ngay 100.000 ha đó cách chơi trong bóng bóng đá này thì cực kỳ đơn giản rồi ở đây thì sẽ có bóng đá này rồi ngoài bóng đá sẽ có bóng đá sapa này bóng rổ rồi thể thao điện tử cũng như là quần vợt ha rồi bóng ba bóng truyền khúc quân cầu này đấy cực kỳ nhiều trò thôi anh em ạ cricket này rồi quyền anh tài chính bóng ném bóng chày lô tô thể thao mô tô giải trí cũng như là cực thắng anh em nhá đó ở đây thì mình sẽ chơi bóng đá rồi ngoài ra thì cách chơi thì cực kỳ đơn giản thôi anh em sẽ bấm vào trận đấu anh em muốn đánh thôi đấy ở đây có rất nhiều các trận đấu luôn đấy, ví dụ như mình đánh trận đấu nào thì mình sẽ nhấn vào nhá ví dụ mình nhấn vào trận đấu um, hôm nay đi đó rồi chúng ta sẽ bấm vào trận đấu chúng ta muốn đánh này dù đây là trận đấu uh, FC Tokyo và Jubino Awata này anh em bấm chọn vào trận này thì sẽ trực tiếp lúc 17 giờ anh em nhá ok em chờ tải chờ loát chút nha mạng hơi yếu chút thì trong lúc chờ tải ấy, mình chia sẻ với anh em ấy là nếu anh em nào ở bên nhà cái khác ấy mà có từ VIP 2 trở lên thì uh, khi anh em chuyển sang chơi bên 680 ấy, thì anh em sẽ được khuyến mãi từ 2.000 cho đến 500.000 luôn anh em nha. giúp anh em bên xếp 68, xếp 68, iWin, TWin hoặc là uh, Cafan hoặc là uh, à, Go68, win đấy anh em sang đây thì anh em sẽ được à, ưu đãi cực kỳ ngon luôn nha đó như mình chia sẻ là anh em sẽ được khuyến mãi từ 20.000 cho đến 500.000 luôn đó ok thứ này sẽ là một giao diện như này anh em nhá đấy thì sẽ có tài xỉu này cũng như là uh, cược chúng, chúng cũng như là chúng ta đánh đội nhà thắng hoặc quà hoặc là đội khách thắng này đó rồi đây mình chọn uh, đội nhà thắng chẳng hạn liệu uh, vừa có đội nhà thắng toàn trận cũng như là đội nhà thắng hiệp 1 anh em nhá đấy mình uh, đội nhà thắng này anh em đặt một sẽ ăn 1,87 ha hòa thì sẽ ăn à, đặt một ăn 3,4 này đội khách à, thắng thì nếu anh nếu em đặt đội khách thắng ấy, đặt một ăn 4,55 nha mình sẽ chọn đội nhà thắng này Ok kế tiếp thì anh em sẽ nhập số tiền anh muốn đánh xuống đây mình đánh 100 nghìn chẳng hạn thì mình sẽ nhập là 100 ha đánh 100 nghìn mình sẽ nhấn vào đây này 100 này hoặc anh đánh uh, ờ, 250 thì đánh vào đây đó mình đánh 100 rồi nha Ok thì uh, tiếp theo anh em sẽ nhấn vào đặt cược để đánh đây Rồi anh em có ra này là tiền cược 100 thanh toán là 187 ha Đơn cược đã được chấp nhận này Nghĩa là sao là nếu mà anh em thắng ấy, anh em sẽ nhận được 187 nghìn luôn nha Ngoài ra đây em có thể kiểm tra sao kê và đặt cược vào các sự kiện khác này Đấy, ví dụ đây mình nhấn kiểm tra sao kê ra mạng hơi lag nên không tải được anh em nhé ok ngoài ra thì ở ờ, mục trang chủ này đó thì sẽ có đấy nào là cũng giống như vừa nãy thôi tỷ số sao ba là sao ở đây thì sẽ là tin tức bóng đá nhá đó, video highlight cái thứ kiểu này rồi thể thao này rồi thể thao thì vừa nãy rồi ok cài đặt thì ra hiện không vào được anh em ạ rồi chia sẻ với anh em thêm ấy là Ok và chia sẻ với em thêm ấy là là anh em nào muốn kéo cầu kéo vốn nhỏ lên vốn lớn mình sẽ để đường link lấy ờ, link Telegram ở dưới phần mô tả nội dung của video nhá anh em có thể tham khảo ha Ok để nạp tiền thì anh em sẽ nhấn vào đây một là tiền góc bên phải trên cùng này thì đây sẽ có rất nhiều kênh thức nạp tiền nha nào là tiền trực tuyến cũng như thẻ cào và ngân hàng này min nạp thì ờ, chỉ 10 nghìn thôi cũng có bên cũng có chỗ làm là min nạp là 50 nghìn anh em nha ok đại lý này thì chia sẻ với em ấy là cái này trả thưởng hoa hồng cực kỳ cao luôn lên tới 1.5 luôn anh em nha đó bình thường các game khác là trả thưởng hoa hồng là 0.6 0.9 luôn cái game này trả thưởng lên tới 1.5 là cao gấp đôi so với các, so với các game khác anh em nha rút tiền anh em nhấn mục chỉ giữa này Ok, thì cảm ơn em tất cả anh em đã ủng hộ à, video trên kênh của mình. Còn bây giờ em lại tất cả anh em trong video chia sẻ tiếp theo trên kênh của mình ha.